con ăn nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Thôi tốt rồi Green, green. Green. Baba dah minta saya sudah habis. Makan